các bạn sửa Winston ờ, ZZ ở đây Đấy, nó sẽ tự động thêm ZF vào đây là ba đinh ràng buộc dữ liệu hai chiều các bạn là ờ, sửa dưới cốt thì ở trên cũng ăn theo mà các bạn sửa ở trên này thì dưới cốt cũng ăn theo luôn Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khóa học học Angular trên trang chủ Bài số 4 Bài trước thì chúng ta đã hiển thị thành công một đối tượng hero Bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục edit hero chỉnh sửa anh hùng thông tin của anh hùng và cuối thì chúng à, à, ta đã hiển thị ra và còn sử dụng format dữ liệu này chúng ta sẽ chỉnh sửa dữ liệu với uh, kiến thức two-way binding ràng buộc dữ liệu hai chiều đây là một kiến thức vô cùng quan trọng không chỉ với Angular và nhiều ngôn ngữ, ngữ khác nữa để uh, thực hiện two-way binding thì uh, chúng ta sẽ copy câu lệnh sau và paste vào trong file hero com ts Thực ra nếu các bạn tự học mà mới học ấy, sẽ có rất nhiều uh, thứ khó khăn, ví dụ như là ở trong câu lệnh này. Người ta bảo là copy đống lệnh này và paste vào file có đường dẫn như thế này. Nhưng mà các bạn biết như thế nào? khoan page xuống dưới à hay là replace uh, ờ, uh, ờ, dòng nào đối với những bạn mà đã có kinh nghiệm ấy, thì các bạn sẽ ờ, ấy, nhìn vào sẽ biết là thay cốt ở dòng nào như thế nào còn những bạn mới thì có vẻ khá là khó khăn các bạn à, vì thế các bạn có thể cùng tôi học em cũng là trên trang chủ nếu đoạn nào mà không biết làm như thế nào thì cứ làm theo video hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn đây chúng ta sẽ xóa câu lệnh nêm này đi và thêm ờ, cái nêm xuống dưới chúng ta sẽ thay thế đoạn cốt ờ, tên của anh hùng và chúng ta sẽ sử dụng ng model với cặp ngoặc ờ, vuông rồi đến tròn để tu bệ quay vai đình và có lỗi đây nhiều bạn các bạn chưa quen nhìn thấy lỗi là ơ mình thiếu ờ, cốt ở đâu rồi là lăn lên trên ờ, đọc đi đọc lại xong cuối cùng vẫn lỗi nhưng mà đây là do chủ ý của người viết uh, bài giảng này Đấy. họ cố tình là làm lỗi Đấy, cố tình gây ra lỗi hệ thống sẽ lỗi ngay như thế và chúng ta sẽ tiếp tục chỉnh sửa bằng cách uh, import thư viện form module đây là một thư viện rất hay dùng trong uh, Angular chúng ta sẽ truy cập vào file app.module.ts app.module.ts ờ, chúng ta sẽ copy dòng lệnh import chúng ta sẽ port vào đây oh, xin lỗi các bạn copy dòng lệnh import post lệnh vào đây sau khi inbox xong thì chúng ta cũng phải khai báo ở phía bên dưới chúng ta khai báo ở chỗ import này import là chính là chỗ này đấy các bạn thấy là chỉ dòng cốt như thế này thôi đối với những bạn mới học thì sẽ rất là khó khăn không biết là cho cốt vào đâu vào đâu nhưng không sao đã có tôi ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cùng đi tới cuối con đường hiện tại đến bây giờ thì các bạn cảm thấy là dễ dàng phải không nào vô cùng đơn giản chúng ta sẽ tiếp thu được kiến thức này thôi như vậy đã hết lỗi rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại sẽ refresh lại có vẻ hơi à, đơ đơ lác lác chúng ta sẽ cùng à, restart server nhiều khi ờ, các bạn import thư viện mới Đấy, nó sẽ lỗi đấy các bạn phải build lại cơ thì nó mới nhận được cốt mới vì đây chúng ta import thư viện vào kể cả bút cháp cũng hay thường xuyên như thế này các bạn import bút cháp vào rồi nhưng mà không hiện bút cháp vì ờ, thêm mới thư viện này đòi hỏi chúng ta phải tắt đi build lại còn để nó auto build thì không ăn đâu trừ trừ open các bạn còn nhớ câu lệnh open đúng không sẽ là sau khi build xong thì mở lên trình duyệt luôn sẽ build lại như vậy là đã build xong và các bạn có thấy là đã hiển thị ô tách để chúng ta nhập tên vào đây ví dụ như chúng tôi chúng ta cách ở đây thêm chữ F vào đây install 123 ba hạn đấy auto binding luôn ràng buộc dữ liệu hai chiều các bạn nhập thế nào thì ờ, cốt ở dưới ăn theo luôn còn chẳng hạn như các bạn ờ, sửa hello.com.js chẳng hạn các bạn sửa Winston ờ, ZZ ở đây Đấy, nó sẽ tự động thêm ZZ vào đây là ba đinh rằng buộc dữ liệu hai chiều các bạn sửa dưới cốt thì ở trên cũng ăn theo mà các bạn sửa ở trên này thì giấy cốt cũng ăn theo luôn nên gọi là giảm buộc số liệu hai chiều như vậy là chúng ta đã xong một kiến thức nữa sau đấy là import uh, hero component ở trong app module.js Hello Component của chúng ta đã được khai báo rồi có thể là phiên bản Angular mới là nó sẽ tự động import vào đây và ừ, cái tutorial này đang làm ở những ờ, Angular cũ hơn nên là cần phải import và các bạn thấy là nếu mà import uh, component ấy chúng ta tạo ấy thì chúng ta sẽ khai báo ở trong ờ, declaration ở dưới này còn thư viện ta gọi từ thư viện chính chủ của Angular ấy, thì chúng ta sẽ khai báo ở dưới import này ví dụ như uh, ng brown, brown module này thì chúng ta cũng uh, import ở dưới này thế là bài học của chúng ta đến đây là hết các bạn có thể kiểm tra final code ở đây xem có khác gì với các uh, file của mình đã viết không nếu mà khác thì các bạn uh, sửa lại cho giống như uh, ở trên trang chủ này thì sẽ chạy project um, ừ, chuẩn chỉ hơn đây là tutorial trên trang chủ các bạn uh, có thể học trước ở đây cứ nhìn theo thôi nếu mà có thời gian mà đọc hiểu được ừ, ờ, cốt thì các bạn cứ làm trước này đọc hiểu từng câu chữ câu lệnh vào đây tìm hiểu sẽ rất là